Rồi xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel của mình Hôm nay hết dịch rồi, trở lại sân banh thôi Và có trận banh đầu tiên tại sân H2 Với lại mấy anh em Bên đội của anh Lâm Rô Béo Thật ra cũng không quen nhiều người trong không quen mấy anh em này nhưng mà chắc cũng là mấy anh em ấp tốt thôi rồi vô chiến luôn với sao chẳng được cả đá bóng sức khỏe vui mà xem nha Come on, go, go. lên lên lên sao đủ rồi Kìa kìa anh nói ra từ từ đâu à không đâu lại để luôn trả về chung mạnh về chung theo về đúng rồi đánh ra luôn chung đúng rồi chung không chung ơi

Tân ơi, cứ Long Tân ơi, Tân Phải quá, trái đó hàng rồi Vào, vào, vào, vào 25 ơi. ơi nè đứng đi sao đứng luôn vậy à, mình có hai bàn thắng và một kiến tạo nha nếu anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe channel youtube của Toyota Soccer mình sẽ còn là rất nhiều video clip về mình đi đá bóng Kim Messi đá bóng Đình Thành đá bóng cái sự vui đá bóng rồi mình Phạm Thi xin chào và hẹn gặp lại